phần thịt vịt thì đã chín rồi nha các bạn mình đã bỏ cái cây que vô trong này mà không có thấy nó ra nước hồng à, đã chín rồi thôi mình sẽ vớt ra nha à, nhìn hấp dẫn chưa này các bạn rất là ngon wow vớt ra cái thau này để chặt làm dĩa gỏi rồi sắp thịt vịt lên trên mình ăn với bún măng vịt sẽ xả nước mình rửa thịt vịt trước sau đó mình sẽ dùng gừng với muối mình sẽ rửa cái da này sau ha các bạn ơi sau khi vịt mình đã rửa sơ bằng nước lạnh cho nó sạch những cái à, máu của con vịt rồi bây giờ mình sẽ dùng một ít gừng như thế này để mình bỏ vô máy mình xay chung với khoảng 3-4 muỗng canh muối gì đó để mình bỏ lên cái da con vịt và một ít đường phèn nữa nha các bạn mình sẽ bỏ lên da con vịt để mình để chừng hơn nửa tiếng sau đó mình đã rửa thì thịt vịt luộc lên ăn rất là ngon đó. bây giờ mình sẽ bỏ gừng vô bỏ chút xíu khoảng à, cái nắp này nè các bạn ha khoảng 4 5 nắp muối này ha bây giờ muối với gừng mình đã xay xong rồi các bạn bây giờ mình sẽ chà vào trong da của con vịt sau đó mình sẽ ướp cái vịt này khoảng nửa tiếng rồi mình mới luộc nha các bạn mình cho khoảng 3 cục đường phèn vào trong này để cho đường phèn này nó tan ra với cái vịt này mình ngâm hơn nửa tiếng nha tùy theo các bạn các bạn ngâm nửa tiếng hay một tiếng thì cũng được bây giờ mình sẽ rang đậu phộng để mình làm gỏi vịt thì lúc mình rang đậu phộng á mình cho vô trong này một chút xíu nước thôi nha các bạn khoảng à, một phần tư muỗng canh nước rồi mình cho vô trong này khoảng một phần tư muỗng cà phê muối để cho cái đậu phộng của mình nó ngon ha các bạn ơi bây giờ mình sẽ hầm cái xương gà này lên để mình lấy nước súp rồi mình nấu chung với vịt á thì cái xương gà này nó rất hợp với bún măng vịt nha mình rửa sơ đi rồi mình hầm mình lấy nước thôi rồi mình rớt, vớt bọt thôi nha các bạn chứ không cần luộc mà đổ nước nha mình bỏ xương ức gà lên mình hầm để mình lấy cái nước súp mình nấu chung với ờ, bún măng vịt thì rất là ngon thì ờ, mình hầm ha trong cái lúc mà hầm nước đang sôi thì mình sẽ đi lấy hành tím và hành tây và gừng mình nướng mình sẽ bỏ vô nồi nước súp này nha các bạn bây giờ mình lấy ờ, cái đinh hương này các bạn đinh hương mà mình dùng để à, nấu bún hay nấu phở gì đó mình lấy ít thôi nha các bạn đó khoảng à, một thi phun thôi ha khoảng một thi phun à, đinh hương chừng này thôi khoảng một muỗng canh đinh hương nha các bạn mình sẽ rang lên để cho nó thơm thiệt là thơm rồi mình sẽ nấu bún măng vịt mình rang chừng khoảng 2 phút cho cái đinh hương này nó thơm lên là ok nha các bạn bây giờ đã thơm rồi ha mình sẽ đi tách đôi gừng tách đôi hành tây ra nha các bạn để mình nướng cho nó nhanh nha đó mình nướng hai mặt sau đó mình sẽ rửa sơ những cái à, đen đen này ha rửa sơ đi thì mình nấu à, cái nồi nồi nước của mình nó không có bị à, đục à, mình nướng vài tép tỏi luôn nha các bạn mấy tép thôi khoảng hai bốn sáu tám khoảng à, bảy tám tép tỏi là ok thôi mình đang nướng nha các bạn đó, mình nướng bên này nó hơi có mùi thơm thơm thế mình trở qua bên này mình nướng thêm khoảng 2-3 phút nữa là ok ha đừng có nướng cháy đen là được miễn sao cái hành này nó chín ở trên cái bếp này hành tây hành tím rồi hành lá gừng tỏi mình đã nướng xong rồi các bạn bây giờ mình sẽ bỏ vô nước mình rửa nha các bạn mình rửa cho nó sạch cái à, nước màu đen đen sau đó thì mình bỏ vô nồi nước súp mình hầm với con vịt nha rồi mình bỏ vô trong nước mình cạo hết cái phần đen này đi nha các bạn đó, mình rửa cho sạch thì sạch rồi mình đã bỏ vô trong nồi súp mình hầm chung với à, vịt nha nó rất là thơm mình không nướng thì cái vị à, của hành vị của gừng nó không có tăng hương vị lên nước súp gà thì đã ra trong nước rồi ha nước súp gà thì mình hầm đã ra hết rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái phần gừng nướng nè hành lá nướng rồi hành tím nướng hành tây nướng mình bỏ vô trong cái nồi nước súp này để mình luộc ba con vịt đây ba con vịt của mình đây đây ha ba con vịt mình để đây hồi nãy mình đã ngâm đường phèn với muối với gừng rồi đó rồi mình đổ cái um, gia vị này vô ha rất là thơm uhm, thơm lắm luôn á các bạn rồi như mình nói với các bạn xương gà mình đã hầm ra nước súp rất là ngọt rồi bây giờ mình sẽ cho vị vô này các bạn ha ha kiểm tra lại xem đó rất là ngon đó nem đinh hương vô trong này luôn ha chút xíu nữa luộc lên cái thịt vịt của mình nó thấm nó rất là ngon đường phèn thì lúc nãy mình cũng có ngâm rửa con vịt rồi khoảng ít thôi nó không có thấm vô con vịt bao nhiêu mà nó chỉ làm cho thịt vịt nó thơm mà cái da của nó ngon nha các bạn thì bây giờ mình sẽ bỏ chừng này khoảng 2 muỗng canh đường phèn nha các bạn khoảng 2 muỗng canh đường phèn đó thì bỏ vô đây luôn ha rồi chút xíu nữa mình luộc à, thịt vịt à, mình canh nha các bạn trên dưới nửa tiếng đó các bạn ơi nước đã sôi rồi ha bây giờ mình sẽ đổ măng vô măng nè wow. Ừ, trộn khoảng 2 phút thôi sôi lại là mình vớt măng ra là vừa nha các bạn mình trộn mình cũng không có bỏ gì vô hết không bỏ muối không bỏ gia vị gì hết tại mình trộn cho nó sạch thôi chút xíu nữa mình sẽ ướp và xào măng sau nha các bạn măng của mình đã luộc khoảng 2-3 phút hết các bạn có sôi lên bây giờ mình sẽ vớt ra đó, bây giờ mình sẽ xay hành mình xay hành tím rồi hành lá rồi tỏi để mình phi dầu xào cho món Tre này nãy mình đã luộc qua nước sôi Sôi lên khoảng 2 phút mình dớt ra Mình sẽ sợi như thế này ha Tùy các bạn, các bạn thích ăn sợi như thế nào Thì các bạn sẽ như thế đó nha Thì bây giờ mình sẽ ướp Ở trong, ở trong này là tỏi, hành tím Rồi hành lá nha các bạn Không có hành tây trong này Thì mình sẽ ướp uh, một nửa cái này vô trong này ha đó, khoảng 4 muỗng canh hành tím tỏi hành lá ướp rồi mình trộn đều bây giờ thì mình sẽ ướp cái phần măng này nha các bạn thì khi mình nấu bún măng vịt á mình sẽ mua cái phần măng khô á, mình nấu sẽ ngon hơn là cái măng như thế này nhưng mà do mình tìm không ra măng khô thì mình, mình nấu măng này ăn cũng ok cũng ngon mà đặc biệt thì cái mùi măng khô nó tuyệt vời hơn nha đó mình dùng 5 muỗng canh nước mắm cho cái phần măng này thì um, măng khô nếu mà các bạn mua thì các bạn ngâm nước qua đêm đi rồi mình luộc lên rồi mình rửa đi rồi mình xé sợi mình cũng ướp giống như vậy nha các bạn đó bây giờ mình sẽ cho thêm nửa muỗng canh xì dầu xì dầu cái hiệu này rất là ngon nha các bạn đó ướp xào nấu gì cái hiệu này cũng ngon hết thì bây giờ mình cho thêm khoảng một muỗng rưỡi bột nêm muỗng này là cái muỗng sau sau mà mình hay ăn phở đó thì tùy theo mỗi gia đình mà các bạn thích ờ, nêm nếm theo khẩu vị của các bạn thì các bạn nêm à, theo ý của các bạn ha thì mình gia đình của mình ăn quen thì mình nêm như vậy thôi bây giờ mình sẽ bỏ nửa muỗng canh tiêu nữa đó bỏ vô là trộn lên ừ, chưa gì đã nghe mùi thơm rồi thêm khoảng 1 phần 2 muỗng canh đường cát vô nữa nha các bạn rồi đã hoàn thành xong cái phần măng các bạn ơi mình sẽ lấy cái phần mỡ của con vịt và một à, phần cổ đó các bạn mình bỏ lên ở trên à, này ha mình phi mình xào để cho nó ra cái bạn ơi mình sẽ dùng cái phần mỡ vịt mình không ướp gì hết nha các bạn mình lấy mình xào qua xào lại để cho nó ra nó cháy lên nó thơm cái phần mỡ vịt này để mình nấu bún măng vịt thì chút xíu nữa mình cũng cho dầu ăn vô trong này nhưng mà mình lấy như vậy để cho cái món bún măng vịt của mình nó thơm ha rồi à, nó thơm thôi à, các bạn không thích ăn mỡ thì chút xíu các bạn vớt mỡ ra ha mà như vậy mình xào à, món măng của mình rất là ngon xíu nữa là nó uhm, cái phần thịt mà mỡ vịt này nó hơn. rồi mình cứ xào tiếp tục để cho cái à, thành tóp mỡ hết nha các bạn rồi mình sẽ lấy cái phần mỡ này mình nấu chút nữa mình sẽ cho vào ăn các bạn bây giờ mình đổ cái phần mỡ vịt này qua bên này nha các bạn cái nồi bên đó bự quá ở rồi đó các bạn bây giờ mình sẽ vét ra cái tô ha đây là phần mỡ vịt nha các bạn thì bây giờ mình sẽ cho vô trong này khoảng 3 muỗng canh dầu ô liu nữa ha đó chừng đó là vừa rồi thêm tí nữa đi ha khoảng 4 muỗng canh dầu ô liu đó mình sẽ bỏ xả vô ha trộn qua trộn lại xả thơm thơm lên chút xíu là mình bỏ hành lá hành tím rồi tỏi hồi nãy mình đã xay ra đó mình bỏ hết vô đây luôn đợt này là mình nấu mình không có phi hành tây nha các bạn món măng vịt này thì mình chỉ nướng hành tây thôi chứ mình không có phi hành tây thì mình trộn lên cho cái hành này nó vàng vàng vàng vàng chút xíu thì mình sẽ cho hai muỗng canh ớt bột ớt này là ớt không cay nha các bạn ớt này mình mua ở chợ đại hàng chợ của người Hàn Quốc đó các bạn cái hiệu ớt đây mình rọi kỹ cho các bạn xem nha mua ở chợ S-Mart các bạn ơi bây giờ cái à, xả rồi hành rồi tỏi đã phi vàng lên rồi bây giờ mình xào bỏ măng vô ha măng tre rất là thơm ngon mình đã trụng nước sôi đã nấu sơ qua rồi đó cái ớt bột này á nãy mình đổ măng vô <laughs> trong cái hành phi này nè mà mình quên đổ ớt bây giờ mình phải phi cái ớt này lên cho nó vàng xong mình đổ chung với nồi măng cây luôn nha các bạn thì mình bỏ vô trong này một chút xíu hành xíu tỏi xíu xả ha mình sẽ bỏ hai muỗng canh ớt bột đó giờ là mình bỏ vô được rồi đó hai muỗng canh đầy như vậy là ok ớt này nó với dầu á phi lên thì rất là thơm đó chỉ cần thơm là mình đổ vô thì bình thường mình à, phi chung với cái xả tỏi ớt hồi nãy đó hành đó nhưng mà mình quên thì mình phải phi riêng mình đổ vô ha rồi đó mình sẽ kéo đổ cái phần này vô ha ớt xào nó ngon phần nào có nặng nặng thì mình lấy còn cái sáng mỡ này mình bỏ đi khoảng à, chưa tới 20 phút mình sẽ bỏ vô đây thử ha đó xem đã chín chưa nó, còn đỏ các bạn ơi cái màu nó còn rất là đỏ nè phần thịt vịt thì đã chín rồi nha các bạn mình đã bỏ cái cây que vô trong này mà không có thấy nó ra nước hồng là đã chín rồi thôi mình sẽ vớt ra nha đó, nhìn hấp dẫn chưa này các bạn rất là ngon wow vớt ra cái thau này để chặt làm dĩa gỏi rồi sắp thịt vịt lên trên mình ăn với bún măng vịt Rồi, bây giờ mình sẽ vớt tất cả những cái uh, phần mình hầm ra nha các bạn Mình bỏ vô đây ha Bây giờ mình sẽ đổ cái phần măng này vô nha Đó, có một tay thôi Nè, cầm có tay thôi Giờ đổ vô nhà cẩn thận không thôi nó văng thơm quá các bạn mình sợ dằn quá wow đã xong ha một tay mình cầm máy quay phim một tay mình đổ cái măng này vô rồi cái này mình tráng tráng chút xíu nước lại nhìn cái nồi bún nhìn nồi bún bỏ măng vô cái thấy hấp dẫn liền ha tại măng hồi nãy mình xào mình có bỏ hai muỗng canh ớt bột đó các bạn rồi gia vị xả hành tỏi rất là ngon đó sắp hoàn thành xong cái nồi bún măng tuyệt rồi nêm nếm lại là xong thôi bây giờ mình sẽ nặn chanh vô trong này mình à, trộn chút xíu gỏi thôi cho vô trong này một muỗng canh bột nem nha các bạn muỗng canh với cái muỗng này muỗng nhỏ thì hai muỗng đây là cái khuôn á sẽ bỏ vô trong gỏi này ha mình làm khoảng hai muỗng canh đường rồi thì mình các bạn nêm theo khẩu vị của các bạn thôi thì mình bỏ 3 muỗng canh à, bột nêm vô ha rồi à, mình nêm muối đó thì mình nêm khoảng à, muỗng canh muối mình xem lại đã vừa miệng chưa lúc hồi nãy mình hầm nước súp á mình có cho mấy cục đường phèn đó khoảng hai muỗng canh đường phèn rồi đó các bạn bây giờ mình nếm lại ha mình xem thử cái vị đã vừa chưa thì mình cũng cho thêm chút, chút xíu đường phèn cho thôi Ừ, rồi mình sẽ cho vô trong này đó mình sẽ cho một cục đường phèn nhỏ nhỏ ha các dẹp thôi cho vô trong này rồi mình sẽ nêm nước mắm nha các bạn mình nêm khoảng 3 muỗng canh nước mắm vô trong này rồi trộn lên lại ha xem cái vị đã ngon chưa em một ít gốc hành trắng vô nữa là tắt bếp ăn thôi các bạn ơi chan bún măng vịt ăn ha hấp dẫn chưa cái nước á hả ngon ngon hả thank you quá ngon quá ngon luôn hả Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.